tổng hợp chúc các bạn nghe nhạc yêu rồi Hãy rơi nước vai rồi Thôi thương anh làm chi Lo mất đi gần hết đêm rồi Vì ngày mai em bước sang nhà Dẫu biết rằng tình là don't đâu làm gì để anh